Thưa quý vị, ngày hôm nay đã là nửa tháng người dân miền Trung oằn mình để chống chọi với mưa lũ không ngớt, đã có 128 người chết và mất tích. Khó khăn nguy hiểm lúc này không chỉ là ngập lụt sâu, chia cắt mà sạt lở cũng đang rất căng thẳng. Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp nhiều người dân. Đợt mưa lũ tại miền Trung lần này vẫn tiết hơn. Vâng, xin được mời chị Tùng Thư. Vâng, Xin kính chào quý vị, đợt mưa lũ lần này lớn chưa từng có tính đến thời điểm này à, bởi vì là nó đã có và Xin kính chào quý vị, bà con trắng đêm chạy lũ và người dân thì cũng đang phải xác lận những cái kỷ lục mưa lũ không mấy khả quan. Tính đến thời điểm này đã có 5 con sông thuộc ba tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Mức nước lũ đã xô đổ tất cả những mức lục xỉ trong thời gian qua. Nếu mà nước lũ đều vượt cấp báo động cao nhất à, trong cả nước. Lượng mưa cũng thiết lập các mốc lịch sử chưa từng có. Mưa trong nửa tháng qua thì hầu hết ở các điểm đều vượt hơn 1.000 mm, riêng Quảng Trị đến hơn 3.000 mm và lớn hơn cả tổng lượng mưa qua cả năm cộng lại, gấp đôi so với trận mưa lũ lịch sử của năm 1999. Vì đâu mà thiên tai lại khủng khiếp đến như vậy? Mưa năm nay lớn hơn và kéo dài hơn năm 1999 vì ngoài các yếu tố gây mưa giống như năm 1999 là không khí lạnh, nhiễu động gió đông và giải hội tụ nhiệt đới thì còn có thêm một hiện tượng hiếm gặp nữa là bốn cơn bão áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp đã nối nhau đi vào miền Trung. Cảnh báo rủi ro thiên tai đang là cấp 4, tức là tức cảnh báo gần như là cao nhất. Không chỉ có lũ mà sạt lở đất cũng vô cùng nguy hiểm. Đây là thiên tai xảy ra trên quy mô nhỏ nhưng thiệt hại thì cực kỳ lớn. Các chuyên gia nhấn mạnh là cảnh báo sạt lở đất lúc này ở miền Trung có nguy cơ rất lớn. Núi đồi ở miền Trung có độ dốc đứng. Tại những điểm vừa xảy ra sạt lở như Giao Trăng, Thừa Thiên Huế hay Hướng Hóa, Quảng Trị, Độ dốc của địa hình là khoảng 20 đến 40 độ. Miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn 3 ngày qua đều vượt trên 1.000 mm. Quảng Trị là hơn 3.000 mm, vượt cả tổng lượng mưa của cả năm cộng lại, gấp đôi lượng mưa của trận lụt lịch sử năm 1999. Khi mưa đến thì lượng mưa xuống đủ lớn, thời gian đủ dài, đất trên bờ dốc ấy, là ngập no đủ nước, lúc bây giờ nó sẽ dịch chuyển xuống chân sườn dốc gây ra trượt lở. Những yếu tố này còn kết hợp với yếu tố địa chất rất bất lợi. Trong thời gian vừa rồi, miền Trung bị một thời gian khô hạn kéo dài, cấu trúc của đất đã bị phá hủy. Gặp một lượng đợt mưa lớn tập trung nhiều ngày thì nó bị yếu và rất dễ dịch chuyển. Miền Trung đang có đủ 3 yếu tố bất lợi là mưa lớn, địa hình dốc và nền đất đá rời rạc. Cấp độ rủi ro thiên tai đã tới mức 4 trên 5 trong thang cảnh báo. Thông tin mới nhất của chúng tôi là mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Sau đó là cả miền Trung sẽ có một khoảng tạm nghỉ, nhưng đến ngày thứ Bảy 24 tháng 10 thì lại có thể bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang ngấp nghé phía ngoài Biển Đông. Với diễn biến như thế này thì lũ sẽ bớt căng thẳng nhưng nguy cơ về sạt lở đất vẫn rất nguy hiểm. 6 tỉnh từ Nghệ An cho đến Quảng Nam đặc biệt là những nơi đã và đang nằm trong tâm mưa lớn là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có nguy cơ sạt lở đất rất cao và trên một phạm vi rộng. Đặc biệt lưu ý đối với các hộ sinh sống gần các chân đồi núi và trong vụ sạt lở đất tại Quảng Trị thì điểm sạt lở cách núi đến 1,6 km nhưng vẫn bị hàng triệu mét khối đất đá sạt lở xuống. Lưu ý với khu vực à, ven sông suối hay những là khu vực thủy điện là những vùng sạt lở đất rất là cao, cần phải lập tức di rời đến nơi an toàn ngay từ lúc này bà con hãy hết sức cẩn trọng và theo dõi sát các thông tin dự báo và cảnh báo của chúng tôi. Xin được trở lại những quay thời sự.